Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh youtube của chúng tôi à, thì à, chúng tôi chuyên cung cấp xỉ lẻ tất cả những mẫu đồ chơi sóc đĩa bịp ở mọi miền tổ quốc cung cấp xỉ và lẻ cho tất cả những anh em là đang chơi và đang thua tà với môn chơi sóc đĩa bịp anh em nhé thì có online chính và cơ sở chính của chúng tôi đó chính là tại à, gần bến xe mỹ đình hà nội và cơ, cơ sở thứ hai là ở bến xe miền đông sài gòn dành cho tất cả những anh em ở trong nam có thể ghé thăm qua cửa hàng chúng tôi tham khảo qua về những mẫu đồ chơi hợp lý và mang lại những cái sự ưu ái đến cho anh em khi mà anh em sử dụng những cái mặt hàng của chúng tôi ngày hôm nay tôi giới thiệu đến cho anh em đó chính là một mẫu bát tàng hình phiên bản đặc biệt thì chắc hẳn là bát tàng hình không còn xa lạ với tất cả những em đang đi chơi bịp rồi khi mà anh em đi sử dụng cái mẫu bát tàng hình này đấy, là những loại bát mới nhất hôm nay hôm nay tôi giới thiệu đến cho anh em đấy, vài phụ kiện mới để khi mà anh em à, chơi đấy, mẫu bát tàng hình này nó có thể giúp ích cho anh em được những ở những cái sân suối những cái sòng suối nào thì à, bát hoàn toàn là khi mà anh em sử dụng thì à, mẫu bát của chúng tôi hoàn toàn khi anh em soi không có tác soi này sẽ hoàn toàn 100% sẽ không có tang với tất cả những mẫu áp hiện nay của cửa hàng chúng tôi không như trước đây thì anh em soi đít thường thường là nó sẽ bị đen ở đít và bây giờ kể cả khi mà anh em đi chơi đấy anh em có vô tình anh em đập vỡ bát thì cũng không bao giờ nó vỡ phần đít này ra được bởi vì đít thì chúng tôi đã làm với công nghệ mới là khi đập bát nó sẽ không vỡ đít và một vỡ những cái thành phía bát à, sẽ vỡ thành anh em nhá và cũng như là khi mà vào các sòng giới ấy, thì người ta bây giờ xử thử thử đấy, trải nghiệm rất nhiều về bát thì mới có thể luồn vào trong cuộc chơi ví dụ như là ngâm hay là đun sôi trong cái nước nóng 100 độ C thì bát của chúng tôi vẫn có thể sử dụng được bình thường hay là bôi phấn rôm bôi mặt bôi mực lên cái phần uh, viền bên trong của cái bát thì vẫn bôi thoải mái em nhé vẫn có thể sử dụng được bình thường và cũng có thể kho lửa đít bát kho lửa thoải mái luôn anh em nhé không ảnh hưởng gì đến cái bát của chúng tôi bởi vì bát chúng tôi là phiên bản này phiên bản mới nhất rồi chống chịu tất cả những cái khắc nghiệt nhất trong cái sòng trong sới người ta thử người ta test qua bát là xem là bát này có vẻ là bát đồ không Đấy, và khi mà anh em mua hàng thì chúng tôi sẽ dán những cái tem bảo hành cho anh em bảo hành bát thì bảo hành rất là lâu anh em có thể qua cửa hàng tôi tham khảo về những mẫu bát này anh em nhé thì bát thì là một bộ sản phẩm của nó bao gồm đó chính là một bát này một màn hình này và một bộ đế sạc và cái dây sạc mà khi anh em sạc không như trước đây thì anh em phải bấm châm kim và cái phần đít của nó thì anh em mới sạc được đấy, đó là hiện đại nhất bây giờ còn bát thì chúng tôi có thể làm ờ, trên rất là nhiều mẫu mọi bát như là bát nhựa tiếp tôi có thể làm hết anh em nhá bát nhựa bát sứ này khi mà anh em sạc pin ạ đây cái đế của nó này anh em bỏ ra đều nó sẽ chuyển sang màu xanh còn khi mà anh em đặt vào này nó sẽ chuyển sang màu đỏ anh em nhé là bát của chúng ta đang được sạc đó rất là công nghệ mới nhất khi bát đầy nó sẽ chuyển sang màu xanh đó thì à, nó sẽ có hai dạng một dạng là bát khi mà anh em úp đây khi mà anh em úp bát thì tự động đấy, cái mắt bát nó sẽ lên còn loại thứ hai này anh em sẽ phải bấm cái điều khiển mốt khi mà anh em chơi là chơi điều khiển mốt nó sẽ tích được cái pin của anh em lâu hơn tiếng nào anh em bấm nó mới tối pin còn không bấm thì không mất pin anh em nhé khi bấm này nó hiện rõ lên cho anh em này ba đen anh em nhé đấy là cái dòng bấm khiển còn cái dòng tự động đây của tôi đây có hai dòng À, rất nhiều dòng cho anh em lựa chọn này tự động này anh em úp tự động nó lên luôn Đấy, bây giờ thử trải nghiệm cho anh em này sóc thử qua vài ba tiếng nhé đầu tiên là tôi thử về cái màn tự động trước đây và cái loại thứ hai là anh em có thể bắt trên cái màn hình điện thoại của anh em này bằng cái cục wifi chỉ cần cái cục wifi duy nhất này đúc ở trong người khoảng cách rất là xa đây anh em nhé đặt dưới cho anh em xem này thì với sóc Sóc đôi anh em này mở này Sóc đôi này anh em sử dụng bát tự động thì uh, khi mà anh em sóc xong úp bát xuống đấy, nó sẽ mở mắt trong vòng 2 giây 2 đến 3 giây rồi mắt bát sẽ tự động đóng lại anh em nhé thử lại cho anh em này vẫn là sấp đôi anh em này mở này xem rất là nét bởi vì mắt thường của anh em xem thì không bao giờ có chuyện sai được Đấy, tiếp theo là cái mẫu bát khiển này bát khiển thì anh em sóc thoải mái luôn không bao giờ khi mà anh em sóc này không bao giờ mắt bát tự động mở ra nhé trừ khi là anh em bấm khiển này khi tôi bấm khiển này ba trắng anh em nhé ba trắng này mở này họ ba trắng anh em nhé nhìn được thì à, nhìn được tất cả trên mẫu mã quân vị khác nhau quân cốt quân bài quân tú quân đỏ, anh quân quân màu anh em đều có thể nhìn được hết sóc trong thoải mái không bao giờ nhận màn hình lên trừ khi anh em bấm kẹt khi bấm kẹt thì màn hình nó sẽ nhảy lên màn cho anh em biết là ba đen này anh em này ba đen tôi mở này ba đen anh em nhé Đấy, cũng như là một bát tự động này úp xuống này đó ba đen tiếp tục này sấp đôi này anh em này sấp đôi anh em nhé Đấy, tiếp tục này ba đen. Đấy, cửa hàng của chúng tôi thì nhận bát đặt theo yêu cầu của anh em tùy theo mẫu mã nào trong sới mà khi anh em chơi anh em có thể chơi bằng những mẫu bát khác nhau ví dụ như là có hoa ở thành hay là mẫu bát đít với khác với những cái đít của cửa hàng chúng tôi thì anh em có thể đặt bát theo những yêu cầu của anh em đề ra hay là anh em muốn đặt vào mẫu bát nào chỉ việc chụp ảnh gửi qua Zalo cho chúng tôi hoặc là có thể cầm đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi để anh em đặt theo cái sản phẩm nhu cầu bát của anh em bát nhựa hay là mẫu bát gì anh em có thể đặt được hoặc là anh em chơi tài xỉu bầu cua đặt lên à, cái lắp tài xỉu này hay là cái âu bầu cua to tôi đều có thể đặt được hết cho anh em Đây, bát thì rất là nhiều mẫu bát đa dạng cho anh em lựa chọn Đấy, đến cửa hàng của tôi thì rất là thoải mái còn à, lưu ý rằng là khi mà anh em đi chơi á, cái bộ môn chơi sóc đĩa này thì hiện nay là rất là nhiều ở những cái trường hợp là những cái cửa hàng ấy, nó lừa rất là nhiều nên là anh em phải lựa chọn đúng cái cửa hàng nào nó uy tín đồ nhiều thì tất nhiên là đi kèm theo với đó là cái sự uy tín của cửa hàng người ta bởi vì nhà người ta không uy tín thì làm sao người ta có thể làm ra nhiều đồ để phục vụ cho anh em đấy, nên là anh em lưu ý nhé cứ đến cửa hàng nào to là anh em đặt chọn cái niềm tin của cửa hàng đó sắp đôi này mở sắp đôi này chuẩn thì lên chuẩn 100% khi anh em đánh bát hình bát này thì ờ, chơi được ấy trong cái vòng thời gian là từ 4 ờ, tiếng rưỡi đến 5 tiếng ba trắng này tôi mở này ba trắng này anh em nhé Đấy, khi anh em nhìn quen rồi để là chồng khuôn đèn vị anh em vẫn nhìn được hết sắp đôi này anh em này trồng khuôn đèn vị này Đấy. Đấy, tôi vẫn nhìn chuẩn xác là 100 phần trăm đi đánh bắt hình thì lưu ý với anh em rằng là anh em đánh để tùy tiếng thì anh em đi đánh thôi chứ không phải là tiếng nào anh em chơi đấy là theo nguyên tắc mà khi anh em đi bịp người ta đấy, bịp quá thì người sẽ dẫn rất là dễ dẫn đến việc người ta bị phát hiện là anh em đang luồn đổ bịp và khi đó thì nó là cũng như là khi anh em đi chơi không an toàn thì vô tình người ta có thể đập vỡ bát đập có thể đập thoải mái luôn anh em nhé đập thoải mái riêng về cái mẫu bát của chúng tôi không bao giờ vỡ đít còn khi người ta cố tình cầm búa đập vụn đít thì nó cũng chỉ là những cái ấy, bo mạch trục rất là li ti nhỏ bé và nó đồng màu luôn với cái màu bát lên là rất là khó có thể phát hiện ra được anh em nhé còn tôi không dám khẳng định là bát ở đâu đấy một trăm phần trăm làm không có gì ở trong thì đó là không bao giờ có chuyện đó xảy ra khi mà anh em đi bịp phải có cái một phần công nghệ gì ở phần đít bát thì anh em mới có thể chơi được còn công nghệ của chúng tôi khẳng định là nhỏ nhất chỉ riêng công ty của chúng tôi mới có được đấy, MK Casino anh em nhé đây thì tôi đã giới thiệu qua cho anh em đó chính là mẫu bát tàng hình rất là nhiều những mẫu màn hình khác nhau đa dạng những cái hình thức chơi khi anh em chơi ở khoảng cách xa khoảng cách gần có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua hotline là 09758049 hoặc liên hệ ấy, qua cái hotline chính là chúng tôi khi anh em mua hàng thì chúng tôi sẽ tặng kèm cho anh em đó chính là một cái thể bảo hành thể bảo hành của chúng tôi sẽ bảo hành cái sản phẩm của anh em tùy theo những sản phẩm anh em đặt mua ví dụ như bát đĩa hoặc là quân vị hay chơi đồ quân có đồ quân đồ bát có đồ bát đồ đĩa có đồ đĩa anh em nhé